up and trên những ngôi sao thật đó thì từ khi có anh em sẽ hot một gió anh sẽ không dùng lời rap nói về những thứ ngọt ngào mà sẽ chỉ cầm cái ống không để bữa đã em giọt nào anh cũng không hề biết diễn tình cảm như chân thành là người đầu tiên xin lỗi mỗi khi em chọc giận anh trong ngày bên anh chỉ có mỗi em mình cùng nhau dạo quanh mình lạc vào khu vườn trên mây không một phiền âu lo vì có em ở đây và rồi cứ thế ba mộng mơ hết để dài lê thế yêu và yêu nên ta cùng mặc kệ đẹp và anh